ba chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình thì hôm nay mình sẽ trở lại với một cái món ăn mà phải nói là nó cực kỳ cay một cái món ăn siêu cay cái món gỏi các bạn một món gỏi mà phải nói là cực kỳ cay và cực kỳ ngon luôn phải nói là cực kỳ độc đáo luôn các bạn ơi mọi thứ mình đã làm xong luôn rồi tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị xong rồi bây giờ mình chỉ cần trộn lại là mình ăn thôi các bạn và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho các bạn xem hôm nay là mình sẽ làm cái món gì và mình đã chuẩn bị cái gì cho clip ngày hôm nay của mình cho clip siêu cay của mình ngày hôm nay nha các bạn à, hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn đó là gỏi tay heo xúc thái siêu cay các bạn ơi đó thì à, đây là các bạn thấy không đây là một cái à, tay heo mà mình đã cắt ra rồi và mình đã luộc trước rồi mình chuẩn bị xong xuôi hết cả mọi thứ đâu vào đấy hết rồi các bạn ơi đây đây là một cái lỗ tay heo mình sử dụng một cái thôi nha một cái lỗ tay heo cũng không quá là bự đâu bạn một cái lỗ tay heo nó nhỏ nhỏ thôi rồi bên đây mình à, chuẩn bị nè cà rốt đây là cà rốt cà rốt mình bào mình rửa và mình cắt mỏng như thế này đó ăn gỏi trộn tay heo thì à, ăn những cái thứ này cho nó giòn giòn sực sực nó rất là ngon các bạn bên đây là thơm đó những cái miếng thơm ờ, nó là rất là ngon luôn và bên đây là cốc các bạn đây là cốc cốc này là cũng ờ, khá là ngon nè đó cốc và bên đây ở dưới đây là hành tím hành tím nha các bạn đây là ớt đó mình đã chuẩn bị ờ, mọi thứ đâu vào đó tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi các bạn ơi và bên đây là một cái chén các bạn đã biết đây là dùng. đây là một cái chén tắt đó ăn cái này mà phải có tắt nó mới ngon các bạn ơi đây tắt mình đã cắt những cái miếng mỏng mỏng như thế này luôn phải không và đây bên đây là một cái gỗ đậu phộng đậu phộng rang mình vừa mới rang hồi nãy xong luôn phải không mình rang và mình đã bóc vỏ như thế này nè các bạn ơi và đặc biệt hơn không thể thiếu trong cái à, video ngày hôm nay của mình đó chính là một cái bịch bột ớt đây nói một cái bịch bột ớt rất là nhìn rất là đã luôn và một cái nguyên liệu đặc biệt nữa đó chính là cái chén sốt thái đây sốt thái này thì à, rất là đơn giản các bạn ơi đó mình không rất là ngon rồi rất là đặc luôn á bên trong này thì mình đã bỏ hành tỏi và bột ớt này vô rồi nói là nó cực kỳ cay luôn nhưng mà mình muốn thêm cái này vô nữa để cho nó thiệt là cay luôn bạn tại vì à, gỏi tay heo sốt thái siêu cay mà phải cực kỳ cay nó mới ngon các bạn ơi và không nói nhiều với các bạn nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở đây vào cái mâm tai heo này và bây đầu mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn ơi rồi ok các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho những cái nguyên liệu trong cái dĩa này vô trước nha các bạn đây đây là cốc nè đó đây là thơm nè thơm bên đây là cà rốt còn cho ớt và hành vô luôn mình cho tất cả nguyên liệu trong cái dĩa này vô hết luôn các bạn ơi đó đây thì à, đây mình sẽ để ở đây và cái chén tắt này thì một chút xíu nữa mình khi là mình chọn xong rồi mình sẽ cho vô sao các bạn đó rồi thì bây giờ mình sẽ cho một cái tiếng sốt này vô phải không nó là nó cực kỳ đã luôn các bạn ơi đúng không rất là ngon nhìn là chả nước miếng luôn á rồi bây giờ mình sẽ chọn vô luôn nha các bạn đây phải không nó là rất là đã luôn Đấy. đều nha các bạn Đó. Ok bạn ơi, sau khi trộn thì nó cái sốt của nó như này nè các bạn. Nó là cực kỳ ngon luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén tắc vô bạn ơi. rồi xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ cho đậu phộng đó. thơm thì ngon luôn đó luôn rồi. đó Đây, đó mình đã bỏ tắt và đậu phộng vào và bây giờ mình muốn thêm cay nữa tại vì à, số thái mà nó phải cay các bạn đó bây giờ mình sẽ cho ớt thêm ớt vô nha rồi ok anh em ơi thì nãy giờ tôi làm thì à, được một mâm như thế này nè phải nói là nó cực kỳ ngon anh em ơi nói là nó cực kỳ hấp dẫn luôn thì để tôi nhìn tôi thèm lắm nhưng mà tôi chưa ăn rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi ăn xem cảm giác là cái gỏi của tôi làm nó sẽ như thế nào nha anh em wow còn nhiều hơn chứ anh em wow trời ơi cực kỳ hấp dẫn đây đây tôi sẽ ăn một miếng đầu tiên đây này wow ngon lắm anh em ơi mà nó cay lắm ok sẽ thử những miếng đầu tiên nha anh em rồi tôi sẽ kẹp cái miếng cà gót nè wow Ờ. ngon ở bên này nhưng mà nó rất là cay nó là cay cực kỳ luôn á ngon, cay lắm anh em ơi cay lắm luôn á nhưng mà nó rất là ngon tuyệt vời quá cài mọi người, nhưng mà nó rất là ngon mình ăn rất đã sẽ ăn mình cốc cốc thì nó rất là ngọt anh mình đó giờ tôi sẽ đẹp một miếng tắc nè một miếng cà gót này dùng miếng tai heo nha wow quá lạ ngon nó thể the của cây vỏ tắc nữa nè nó thể the mà nó chua chua mà nó cay cay mà nó ngọt ngọt nữa chung là có rất là cái nhiều vị trong cái món này luôn ngon nữa tai heo với cà gót á thì nó giòn giòn nó sực sực ăn rất là đã nói chung là có rất là nhiều vị nói chung là món này nó rất là ngon thì nó là số 1 wow quá đã cà gót các bạn trộn với sốt một hồi á nó sẽ mềm nó mềm nữa này nhưng mà nó vẫn còn cái đậu giòn của nó cái lỗ tai heo cũng vậy luôn cái lỗ tai heo á hồi nãy các bạn luộc xong mình ngâm nước đá bởi vì nó còn cái độ nó giòn giòn rất là ngon Đâu không quá lại nói là lâu lắm rồi mình mới ăn lại một cái món phải nói là nó cay nó cay mà nhức ốc luôn anh nè à. nó cay kinh khủng hết còn nãy mình bỏ ớt mấy lần ớt luôn đây còn mấy cái ớt nữa nè nè nó rất cay nhưng mà nó rất là ngon nó là cực kỳ ngon 嗯。 ok tiếp tục anh em ơi nó là ngon quá ấy gói rất là ngon anh em à, Mình muốn sốt lại anh em Sốt rất nhiều dưới luôn á Nên nè Đó không Đó sẽ ăn cái này Đấy. Wow. ngon quá cốc này nhúng vô cái sốt này nè sốt rất ngon ừ. số một à, miếng này mới đã à. không ừ. tiếp mình mà sẽ ăn mấy cái miếng ở dưới á tại vì à, ở dưới á, thì nó ngập rất là nhiều sốt sẽ rất là ngon cái gói nè cái gói đúng ngon luôn. tắt này tắt chua quá